Khám phá sự tự tin với cảm giác thật tươi mát nơi vùng da dưới cánh tay Tiêu mềm mại và tươi mát Mới nhất trong loạt sản phẩm khử mùi Nivea Với chất làm ẩm aloe vera Duy trì sự mềm mại và mịn màng tự nhiên của làn da Cho bạn tự tin suốt cả ngày